À, chào các bạn thì trong những video trước mình đã chia sẻ với bạn cách để thiết kế web bằng WordPress landing page thì hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái cách thiết kế web bằng dạng à, blogger blogger là một cái web mà các bạn sẽ được miễn phí thì đầu tiên để mình sẽ à, tạo một cái blog dùng chủ đề là tin tức đi thôi mình làm cái vấn đề kiếm tiền online mình sẽ làm để các thử như kiếm tiền trên điện thoại đi hai nghìn mười chín đó rồi bạn sẽ lấy một cái địa chỉ kiểu ờ, như kiếm tiền trên điện thoại rồi khi nào mà thấy cái này nó giống như màu xanh thì nó mới được còn nó không có đánh giá màu xanh nghĩa là của bạn chưa có đạt là sẽ thêm 2019 luôn đi đó dấu tích này là ok rồi bạn sẽ tạo block rồi hãy xem blog của bạn có gì chưa nghe đó. Đây màu lóc chưa có gì thì để mình à, từng bước sẽ cho các bạn xem đây mình sẽ lấy một cái à, cái thêm ở bên ngoài ví dụ như là thêm này đây đó shopping thêm thì bạn sẽ vào à, chỉnh sửa HTML bạn sẽ bấm chữ là sao lưu và khôi phục nè rồi bạn sẽ tải cái thêm nó lên em đó, mình đang ở ờ, chỗ tải xuống rồi sau khi các bạn tải xuống các bạn sẽ dán nén ra và các bạn chọn cái file là có chứa xml nha hai file này file nào cũng được rồi bạn sẽ bấm chữ tải lên đây là một cái giao diện mẫu các bạn xem block các bạn nha đó thấy chưa đây là một cô lóc của bạn rất đẹp thì công việc của bạn là chỉ là trang trí là thôi đó. thì để tiện dụng hơn thì mình sẽ qua cái block ờ, mình chỉnh sửa luôn sẽ qua block thằng Nguyễn mình sẽ lấy cái ờ, cái thêm này luôn rồi vâng, mình sẽ xem cái thêm lóc mình nha thì bạn sẽ mua một tên, tên miền để à, bạn có thể à, chỉnh sửa này đây mình sẽ tải lại cái à, cái bảng lúc nãy mình chỉnh sửa nó chưa có đạt thì lỗi xíu thì mình sẽ à, làm lại cái à, cái thêm này qua cái à, block của mình luôn rồi bạn sẽ tải lại thì bạn làm xong một cái block thì bạn mua một tên miền gắn vô thì nó cũng sẽ là một trở thành một website thôi rất là đơn giản đó đây là hệ thống web 2.0 hoàn toàn miễn phí các bạn không mua tên miền thì bạn không tốn đồng nào hết á bạn mua tên miền thì bạn sẽ tốn chút đỉnh thôi do này mình đã nó đã nhớ rồi cho nên phải à, sao chỉnh sửa đều được thì bạn vào chỉnh sửa HTML bạn sẽ điều chỉnh lại một số ví dụ như ờ, menu này chữ hôm này hoặc là budget này, kinh doanh này đó thì bạn sẽ sửa cái này lại còn như này là những bài viết mình đã viết sẵn rồi cho nên nó mới hiện ra còn bạn chưa viết bài thì có đâu thì đầu tiên sẽ chỉnh cái mo đi cho nó dễ fix mo fix mo là xem tiếp thì bạn sẽ lít chuột vào đây và bạn bấm chữ là cho ép nha đó rồi bạn sẽ bấm là chữ là get more get more là nghĩa là gì là xem tiếp hay đọc tiếp vậy đó bạn sẽ chọn là xem tiếp đi chọn ờ, cái chữ đầu là chữ khoa thì nhìn đẹp hơn rồi bạn sẽ bấm lưu chủ đề rồi bạn sẽ bấm F5 hoặc là bấm vào bấm ờ, enter đó nó là thay đổi được một cái chữ này xem tiếp rồi nhiệm vụ bạn là sẽ sửa từng cái ví dụ chữ hôm bạn sửa là trang chủ gì đi ha hôm enter thì bạn sẽ chọn chữ hôm nào đúng nè tại vì chữ hôm nhiều khi nó nằm chủ trang không đúng đâu kiếm chữ hôm uh, ờ, chỗ menu á com trang rồi lấy chữ khác thì vậy ví dụ như chữ à, h cũng được nó cũng bằng khung thôi à. chữ hết này làm những cái tiêu đề nè bạn mới sửa được nha làm cái kia là bạn sửa là nó sẽ bị lỗi liền thì cái chữ hát chữ hôm nó cũng gần nhau thôi nó cũng nằm gần gần đây nè đó thì bạn sẽ kiếm chữ ờ, chữ hết này bạn sẽ sửa lại là kiếm tiền trên điện thoại gì đi Đó, rồi mình sẽ lưu lại rồi bạn sẽ kiểm tra nó được hay chưa nè ống F5 chưa đúng vị trí chưa đúng vị trí thì mình sẽ sửa lại vị trí khác mình trả lại chữ khác rồi nha. tiêu đề xuất Soria khi bạn tìm nó khá là khó khăn tại vì nó nằm chung nhau rất là nhiều đây chắc là đây sửa lại thử được nha sẽ bấm là trang chủ lưu lại rồi anh kiểm tra ok chưa anh chưa đúng hả đây mình sẽ à, sửa từng cái đi như vậy đó thì chỗ này sửa được sửa chỗ khác trước ví dụ như là xuất story phần ở chỗ này mình sẽ copy qua rồi mình dán vào mình tìm kiếm thì ra đây thì cái này là thành cái à, hồ sơ xã hội mình sửa hay hơn mình sẽ sửa lại là theo dõi tôi đi eo dội trên mạng xã hội đi sẽ bấm lưu lại rồi bạn sẽ kiểm tra thành tích cho ok chưa nha đó nó đã thay đổi ok rồi tiếp tục sửa cái uh, xe này xe này nghĩa là gì rồi không biết tiếng Anh bạn có thể gõ thành tiếng Việt thôi Google Việt đó quảng cáo bên quảng cáo bên cái này mình có thể bỏ không được có thể bấm vào đây chỉnh sửa trực tiếp luôn được này tràn lên thì bạn sẽ để là đây ở đây nó có thể chỉnh sửa cho cái test này được bạn à, thể sửa chỗ này đây bạn sẽ ra cái nó sẽ cho bài chỉnh sửa trực tiếp thì bạn sẽ sẽ như bài viết nổi bật đi rồi bạn sẽ lưu lại bạn à, có thể bỏ lên thì cũng được rồi bạn sẽ lưu lại thôi cái này các bạn có thể sửa lại được đó đang xem trang là tìm kiếm nè và viết mới nhất nè mới nhất thì bạn sẽ chọn cái link chọn link sau đi vào mình xem đây còn chỉnh sửa nữa không nha đây trang chủ test collect chạy đi. đây mình sẽ dinh sửa lại sơ vào đây à, xem và led văn bản cái đó có thể bỏ đi được rồi quan trọng là cái à, cái cuối trang này bạn có thể chỉnh sửa được copy thằng 2019 nè đây là cái đoạn ờ, cuối của trang web mình sẽ nằm dưới cuối đây bài mò bài blogger thì bạn sẽ để là ví dụ như để mình giá trị gì đó à, Thăng Nguyễn đi luôn chia sẻ giá trị thật cho cộng đồng đi cho nhiều người cũng được rồi bạn sẽ lưu lại rồi bạn sẽ xem cái chỗ này chỉnh sửa cần chỉnh sửa nữa nha rồi ở f 5 nằm dưới này à nãy mình chỉnh lộn sai đây mình sẽ à, trả nó về cái trên bi thăng Nguyễn bi lấy cái tiêu đề này. À, bao vờ bay và blocker đây bạn kiếm chỗ là bao vờ bay và blocker để làm một cái này thôi đây copy 2019 à, đây bạn sẽ bỏ cái chữ này đi rồi bạn sẽ lưu lại rồi bạn sẽ bấm F5 dưới này bạn có thể chỉnh sửa theo ý của bạn và là giới thiệu một cái dịch vụ gì đó đó thì ra phần chữ dưới này ở tay mình thấy lắm mình bạn có thể chỉnh sao cũng được đưa file trang chủ xuống cái này cũng được đây ví dụ như bạn sẽ giới thiệu một cái à, trang web này đó bạn sẽ cái link nó vào new thêm nè đó rồi bạn chèn link vào x 7 x sin by new em đây x sin by new ten bạn có thể à, đưa cái trang chủ xuống này thì khi người ta click vào thì ta sẽ à, nó trở về trang chủ á đó, hoặc có thể đưa dịch vụ quảng cáo gì cũng được đây dụ như bạn sẽ đưa cái, à, cái đường link của trang chủ xuống như này rồi bạn sẽ bỏ chữ này đi rồi sẽ lưu lại còn con số F5 đó khi bạn không sửa lại thì bạn lít người ta lít vào thì sẽ ra một trang web của người khác đó nên mình sẽ chỉnh sửa lại bây giờ lỗi hả lỗi là do mình à, xóa đi một cái à, liền lên thì sẽ có một cái dấu phẩy mình thì thể giữ test thì mình thiếu cái dấu phẩy nè Nên nó chưa nhảy ra rồi khi mình xóa bỏ và mình xóa mình quên cái dấu phẩy đi đó nó thiếu dấu phẩy là nó lỗi đó được đó bạn rồi bạn sẽ bấm ngon trở lại đó thấy không trang chủ được đó phần miễn luôn chia sẻ giá trị cho thật nhiều người thì để kiểm tra được nó chính xác hay không thì bạn sẽ ra một cái trình duyệt khác rồi bạn sẽ kéo lên lên được chưa chưa ở trang chủ nè từ cái này bạn xịt chữa lại hết để khi nó sẽ không vào của người khác rồi thì những cái à, dòng cuối cùng này thì mình sẽ chỉnh sửa lại sau đi đó nó chỉ yếu là cái cách làm như thế thôi các bạn clip vào sẽ trở về cái trang chủ còn cái à, chỉnh sửa à, cái cái tiêu đề trang chủ thì nó cũng tương tự vậy đó thì sẽ tìm hiểu à, dần dần nha máy này bạn có thể chỉnh sửa lại không có thanh công cụ vào này bạn sửa thoải mái do cái này hồi nãy mình à, chỉnh sửa rồi cho nó bị lỗi nè rồi nó có thể qua bút cục để xem mình chỉnh sửa đó rồi không nè thì để mình nói thêm bạn ví dụ như ờ, bình thường bạn xem xe block thì nó sẽ ra cái dạng ờ, có cái blogger này thì bạn sẽ thay đổi một cái, ờ, cái logo giống như trang web thì đó đó thay đổi này đó tải lên rồi bạn lưu lại được ok edit menu có bạn muốn thêm những cái à, tiện ích giống như là ví dụ như à, thêm một cái à, banner quảng cáo thì gì đó bạn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 Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.